Nam Định dễ thở hơn đôi chút kể từ khi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp quản ghế nóng ở Thiên Trường. Dưới sự dẫn dắt của cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, đội bóng thành Nam tạm vượt qua khó khăn nhờ hai chiến thắng quan trọng trước SHB và thành phố Hồ Chí Minh. Với 6 điểm có được, Nam Định từ vị trí áp chót đã vươn lên đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Dẫu vậy, tuần trăng mật của huấn luyện viên Hồng Việt cùng Nam Định cũng đã sớm khép lại. Trong chuyến làm khách gần nhất đến sân hàng đẫy, Nam Định đã phải nhận thất bại không? 4 trước Việt theo. Trận thua này dường như đã kéo đội bóng Thành Nam xuống mặt đất sau hai chiến thắng ấn tượng. Với 16 điểm, Nam Định vẫn xếp trên Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn. Tuy nhiên, khoảng cách về điểm số giữa họ và các đội bóng phía sau chỉ có từ 1 đến 3 điểm. Thậm chí, dù hơn Hà Tĩnh một điểm, nhưng Nam Định đang thi đấu nhiều hơn đối thủ này một trận. Thế nên, cuộc tiếp đón Hà Tĩnh sắp tới có ý nghĩa cực quan trọng với Nam Định. Nếu thắng Nam Định sẽ vượt lên, còn thất bại họ sẽ để chính đối thủ dìm xuống ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Bên kia chiến tuyến, Hà Tĩnh cũng đang trong tình cảnh tương tự. Dù có lợi thế vẫn còn một trận chưa đá nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, đội bóng núi Hồng mới là ứng viên có nguy cơ cao trong cuộc đua trụ lại V-League mùa này. Không được phép thua là mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Bởi nếu thất bại, Hà Tĩnh sẽ bị lụt sâu xuống đáy bảng, thậm chí là có nguy cơ để Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh vượt lên ngay sau vòng này. So về tương quan lực lượng,